tiền đến từ đâu ha câu hỏi đó là như vậy thì trả lời cái câu hỏi này thì tôi ờ, muốn ờ, kể cho bạn một câu chuyện à của chính bản thân tôi ha à, một nhà đầu tư à, cũng ờ, tôi đầu tư bất động sản chứng khoán từ năm 2004 nói chung là lúc cái thời điểm đó thì bạn đầu tư gì cũng thắng hết Ờ, không có khó khăn như ờ, sau này rất là chứng khoán ờ, cứ mua là sẽ thắng hoặc là đầu tư bất động sản cũng vậy cứ mua à, là sẽ được ha sẽ có lời tại vì á thời điểm đó thì nhà nhà đầu tư người người đầu tư mà cũng không cần có kinh nghiệm cũng không cần có cần phải đi học gì hết thấy người ta mua mình mua là mình cũng sẽ có ha và chỉ cần có mối quan hệ à, mua được à, giá tốt thì qua ngày sau thì nó đã à, lên được một mức giá khác thì ờ, đỉnh điểm là vào cái thời điểm năm 2007 08 ha khi thị trường chứng khoán thị trường kinh tế thế giới sụp đổ ha à, khủng hoảng kinh tế thì ờ, ngay thời điểm khi khi mà lúc mà đầu tư khi khi mà bạn à, có quá nhiều tiền nhưng mà bạn không có kiến thức về đầu tư thì bạn sẽ đầu tư nó lung tung à, ai nói gì bạn cũng mua hoặc là bạn sẽ chạy theo uh, người khác thế người ta mua cái gì bạn sẽ mua cái đó hoặc là môi giới nói gì bạn cũng sẽ mua cái đó à, cũng không biết được là mình phải có chiến lược đầu tư như thế nào thì à, khi mà thị trường sụp đổ như vậy và tôi đã bị à, thất bại ở cái thời điểm 2008 2012 ha và cái thời điểm đó mà là bạn biết là cái lãi suất ngân hàng lên rất là cao khoảng 24 25 phần trăm mà những cái người mà vay cái thời điểm đó là coi như là mất hết mất trắng luôn rất là nhiều và lúc đó cái, cái thời điểm đó là bất động sản tại vì á là nó đã lên quá nhiều ha và coi như là người ta gọi là bong bóng tại vì á, mọi người ờ, mọi người cứ đổ tiền vào mua ai cũng mua mà vay ngân hàng nữa nên khi mà thị trường sụp đổ thì mọi người không thể nào mà ờ, có tiền để mà đóng tiếp hoặc là có tiền để trả nợ ngân hàng lãi suất lên cao như vậy nên đó là cái tài sản của của nhà đầu tư bị ngân hàng uh, siết rất là nhiều ha và lúc đó nợ xấu của ngân hàng cũng rất là nhiều luôn thì uh, uh, khi mà bị một cái cú mà thất bại như vậy á, thì tôi rất là sợ hãi và làm cái nỗi sợ hãi đó khiến cho tôi không muốn đầu tư à, bất động sản nữa và cái điều đó là cái điều thất bại tiếp theo của tôi tại vì á khi à, năm 2015 khi bất động sản à, bắt đầu quay trở lại ha khi bắt đầu quay trở lại như vậy thì à, tôi tại vì mình đã bị thất bại một lần rồi mình cũng không thể nào mà mình vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó mình sợ mình lại sợ nữa và thật ra là lúc đó không phải là tôi đã không <laughs> nói chung là cũng đã gần như là thất bại hoàn toàn ha mất trắng ha nhưng mà vẫn còn à, vẫn còn tài sản thay vì lúc đó tôi ờ, không sợ ha thì tôi cũng có thể là vay à, dùng cái ờ, nhà đó để thế chấp ngân hàng à, và mua lại cái tài sản tại vì tài sản lúc đó à, khi mà ngân hàng gọi cho tôi thì họ bảo rằng là trời ơi nó rẻ nó rất là rẻ luôn à, chỉ khoảng là nó coi như rớt khoảng là năm sáu mươi phần trăm à, rớt từ đó luôn thì à, hỏi mình có mua không mình nói trời ơi là mình đã không còn tiền nữa thì lấy đâu mà mua nhưng mà lúc đó là mình thật sự mình sợ mình rất là sợ nên mình không nghĩ rằng là thị trường có thể quay lên trở lại tại vì mình chưa có cái trải nghiệm à, lần nào và mình cũng không có biết là cái cách là phải đầu tư như thế nào ha tại vì không chưa có được học cũng không có biết phải làm như thế nào cả cũng không biết là à, à, phải vay ngân hàng để mà có thể là à, mua vào ngay cái thời điểm mà đáy như vậy ha đó là cái nỗi sợ hãi mà cái thì thật ra là theo cái cái cái nhận định của những cái à, những nhà đầu tư mà thành công thì tiền nó nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi ha khi mà mọi người sợ hãi tháo chạy à, và dẫm đạp lên nhau để chạy thoát ra khỏi thị trường thì à, bạn à, phải xem xét rằng là à mình à, có nên mua vàng hay không mình mua thì à, thị trường bất động sản thì cũng giống như chứng khoán bạn cũng không thể nào mà đoán được là đỉnh ở đâu và đáy ở đâu cả bạn chỉ có thể là mua từ từ và bán từ từ thôi ha và có thể rằng là lúc đó ờ, tôi cũng không hiểu nhiều về chính sách của kinh tế cũng không hiểu nhiều về những cái yếu tố có thể là ảnh hưởng tới thị trường à, thì mình rất là sợ mình không đầu tư ha thì à, nếu mà bạn là một nhà đầu tư thì bạn phải nên à, học hỏi và tìm hiểu xem rằng là à, cái những cái yếu tố nào à, nó sẽ làm ảnh hưởng cái sự mà tăng giá và giảm giá của thị trường và học cái cách à, xây dựng những cái chiến lược à, có thể đầu tư được ha thì ừ, khi mà mọi người sợ hãi thì mình cũng à, bình tĩnh à, mọi người tháo chạy thì bây giờ bạn có tháo chạy thì bạn cũng không chạy được hoặc là ví dụ như là khi mà bạn có đã có chiến lược thì bạn không thể nào mà bạn đổ hết tiền vào một chỗ cả thì coi thị trường này có thể là nó sẽ uh, không phát triển nhưng mà thị trường khác thì nó vẫn có có thể ổn định ví dụ như hiện tại thì um, bất động sản um, các bạn nghĩ rằng là hiện tại cái uh, thị trường mà nó đang bị uh, covid như vậy thì không ai giao dịch nhưng không phải vậy ha thật ra là uh, nó vẫn có giao dịch là những người mà người ta có tiền người ta vẫn có cái thu nhập à, hàng tháng thì họ vẫn có tiền và họ vẫn có à, mong muốn để tìm nơi cất tiền thay vì bây giờ gửi ngân hàng gửi ngân hàng thì lãi suất thấp mà sắp tới thì lãi suất ngân hàng sẽ giảm nữa tại vì à, cũng phải à, hỗ trợ cho những doanh nghiệp để sau dịch covid thì à, doanh nghiệp cần phải sự hỗ trợ rất là nhiều thì họ cần cái à, được phải giảm lãi nè thì à, bắt buộc ngân hàng phải giảm lãi suất à, thu à, huy động vốn để mà có thể giảm lãi khi mà cho vay ra thì khi nếu mà bạn à, có tiền mà bạn để ngân hàng như vậy thì nó không thể nào bù được nổi được cái lạm phát thì bắt buộc những nhà đầu tư thì họ phải tìm tới bất động sản bất động sản hiện tại vẫn là kênh an toàn nhất nếu mà bạn à, cái tình hình tài chính của bạn nó ổn à, và cái khả năng tài chính của bạn nó vẫn có thể là thanh toán được à, tại vì hiện tại cái lý do là do bị covid nên ngân hàng lãi suất cũng hỗ trợ rất là tốt hoặc là chủ đầu tư khi họ ra ừ. những cái cái giỏ hàng thì họ cũng có những cái chính sách những cái chính sách bán hàng cũng rất là tốt hỗ trợ cho nhà đầu tư thì đó cũng là một cái cách để các bạn à, suy nghĩ xem rằng là à, mình có à, phải sợ hãi hay không à, có nên sợ hãi hay không à, nếu mà mình ổn ha mình có thể là handle được tất cả mọi thứ đó thì bạn có bạn à, hãy nghĩ tới cái việc là à, mình nên đầu tư hoặc là một ví dụ khác là tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái việc mà thật ra là nỗi sợ hãi làm cho mình ờ, không thấy cơ hội luôn ờ, mình nghĩ rằng là ờ, nó không còn cơ hội nữa và mình từ chối hết tất cả cơ hội đến với mình tại vì mình quá sợ quá sợ để không có cái cái cái cái cái tính toán kỹ lưỡng và mình không không tham gia thị trường quay lúc đó là tôi ờ, tôi ờ, khi mà bị thất bại ở cái thị trường đầu tư tài chính đó, thì tôi quay lại với cái việc mà công việc kinh doanh của mình là là, là bên ờ, vận tải bên logistics và tôi cũng làm à, công việc của bạn là à, phải làm một cái cái business ổn định ha và khi có tiền rồi thì bạn sẽ quay lại bạn đầu tư à, thì nó sẽ ổn hơn mà ở trong cái bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì cái việc mà đầu tư của bạn nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều ví dụ bạn chỉ có một cái công việc thôi à, thì à, ví dụ như ở covid này bạn cái công việc của bạn không thể nào mà phát triển được thì nếu mà bạn có những cái khoản đầu tư khác thì các khoản đầu tư đó nó vẫn chạy được ha hoặc là ví dụ như thuê nhà cho thuê nhà thì cũng là một cái khoản đầu tư nó tạo dòng tiền hàng tháng bạn vẫn có tiền để chi phí ở trong cái thời điểm mà bị covid này à, mặc dù thì nó có thể rằng là à, bị à, khó cho thuê hoặc như thế nào đó nhưng mà ở một vài cái phân khúc nó vẫn có thể cho thuê được mà bạn vẫn có dòng tiền hoặc là bạn sẽ giảm giá cho khách khoảng 50 phần trăm thì bạn vẫn còn 50 phần trăm đó à, và hoặc là những cái ví dụ như là ở những cái ờ, cái phân khúc khác ví dụ như là đất hoặc là uh, bất động sản là nhà đi chẳng hạn thì cái tốc độ tăng giá của bất động sản nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ cao hơn cái việc mà là lạm phát nên khi mà uh, bạn uh, có một cái công việc ổn định thì bạn uh, hãy nên uh, xem xét đừng có uh, vì cái cái cái việc mà là à tôi không am hiểu thị trường tôi không có kiến thức đầu tư à, tôi không dám đầu tư tôi cứ đem tiền để ở ngân hàng ha thì nếu mà bạn để tiền ở ngân hàng thì chắc chắn một điều rằng là tiền của bạn sẽ mất giá thì vì nó sẽ cái việc mà là để tiền ngân hàng nó không phải là một cái khoản đầu tư mà chỉ là nơi cất giữ thôi mà cất giữ như vậy thì cái cái thì lãi suất nó không thể nào bù nổi à, cái cái cái à, cái lạm phát ha tình hình lạm phát thì bạn biết rằng là à, <clears throat> tôi nói ví dụ ha từ năm 2012 thì cái bất động sản ở ở à, ờ, ở cái khu vực tôi ở ha ở Tân Bình thì nó khoảng 100 triệu một mét vuông nhưng mà hiện tại á, thì ờ, qua qua bao nhiêu năm ta bây giờ khoảng 12 ờ, 21 khoảng 8 9 năm nó lên khoảng 3 400 triệu một mét vuông ha, thì nó lên mấy trăm phần trăm như vậy cái đó là chỉ nói về cái việc mà bất động sản ở trong nội thành thôi còn bất động sản ở những cái dự án à, nếu mà bạn đầu tư à, từ ban đầu à, và bạn đóng theo tiến độ thì cái à, cái tốc độ uh, tăng giá của nó cũng có uh, thường là bất động sản sẽ tăng khoảng là từ uh, ờ, 7 tới 8 phần trăm một năm uh, trên cái tổng cái cái giá trị của bất động sản đầu tư chứ không phải trên tổng cái số tiền bạn đầu tư ha bạn nên uh, phân biệt nó rõ ra như vậy thì cái việc mà là ví dụ như bạn dùng cái gì uh, cái hỗ trợ từ ngân hàng thì Ờ, cái việc mà hỗ trợ ngân hàng thì cái lãi lãi trên tính trên cái số tiền bạn đi vay chứ không phải lãi tính trên tổng cái số tiền bạn vay thì đâu đó bạn sẽ dùng cái thu nhập hàng tháng của mình để thanh toán và một lúc nào đó bạn sẽ có được một cái tài sản à, và bạn dùng cái tài sản đó bạn có thể là uh, khai thác và dòng tiền hàng tháng hoặc là khi mà nó tăng giá được thì bạn có thể là bán thu hồi và để đầu tư lại à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, thật ra là tiền nó sẽ ở bên kia cái nỗi sợ hãi của bạn à, đó là cái kinh nghiệm cái trải nghiệm và cái nỗi đau của tôi ở trong quá khứ à, à, một vài cái điều muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi chúc các bạn thành công cảm ơn và xin gặp lại các bạn ở video tiếp theo